22 giờ 15 phút, các nhân viên làm việc ở tầng 12A số 18 Tam Trinh Hà Nội cảm thấy tòa nhà rung lắc rất mạnh. Nhiều người cảm thấy đầu óc bị quay cuồng chóng mặt. Chị Thảo ở khu vực quận Hai Bà Trưng Hà Nội cũng cho hay, hơn 12 giờ chị đang ngồi máy tính làm việc thì thấy mọi thứ đang rung lắc. Tôi đang làm việc thì thấy chóng mặt. Ồ, đây nhà biên chữ mảng này. Đây, nó bửa này linh nó bị phê rồi mà nghiêng sang nhà nhà chị cũng có vết ủy ban xã này bóc ôi nứt ác luôn này bông và nứt cả gạch cơ mà kinh em giờ vẫn là run chân ये आप देख सकते हैं मदरसे के बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है एक रिफाई तंजीम अलखिदमत की ये गुलिस्तान और ब्लॉक टन की हालत देखें आप लोग बारिश हुई है तकरीबन एक दो घंटे बड़ी तो ज़बरदस्त तेज़ बारिश हुई है उसके बाद ये Tara, dilaga, dilaga ate. So, di